Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với ca soi kèo à, Ngày hôm qua thì mình có lên cho anh em à, ba à, cái trận đấu thuộc uh, cái uh, trong khuôn khổ Nation League uh, đang diễn ra Trận đấu giữa Pháp và Áo cũng như trận đấu giữa Bỉ và xứ Wales thì uh, đã diễn ra vào dạng sáng ngày mai rồi và dạng uh, dạng sáng ngày hôm nay rồi và dạng sáng ngày mai thì sẽ diễn ra đấy là trận đấu giữa Đức và Hungary cũng như là một trận đấu nữa là trận đấu giữa Ý và Anh anh em à, trước khi đi đến với phần nhận định cũng như là soi cái kèo tham khảo cho anh em chơi cái trận đấu giữa ý và anh thì à, mình à, xin chúc mừng tất cả những anh em ở trong nhóm cũng như là tất cả những anh em ở trên kênh nhá ngày hôm qua chúng ta cũng đã chiến thắng được rất nhiều những cái má kèo mà mình đã đẩy cho anh em ở trong ba cái trận đấu đấy là ba cái trận đấu dạng sáng ngày hôm nay trận đấu giữa Croatia và Đan Mạch trận đấu giữa Pháp và Áo này và trận đấu giữa Bỉ và xứ Wales. À, mình thì không uh, có đẩy cho anh em trận đấu giữa Ba Lan và Hà Lan thôi. Trận đấu giữa Croatia thì uh, mình có cho anh em đấy là nằm đội chủ nhà Croatia với cái mã kèo đồng banh thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng. Cũng như là ở uh, Pháp thì ở trên kênh cũng như là trong nhóm thì mình cũng đã đẩy cho anh em rồi. Đấy là cái mã kèo Pháp chấp 125 Áo đúng không? Ở ờ, trong nhóm thì mình còn đẩy cho anh em đấy là cái kèo thẻ cái kèo thẻ hiệp 1 áo chấp 0.25 thì anh em chúng ta cũng đã chiến thắng được với cái kèo uh, thẻ nữa anh em. Còn về uh, trận đấu giữa Bỉ và xứ Wales thì mình có cho anh em đấy là đi Bỉ hiệp 1 cũng như là cái tài cả trận. Cái tài cả trận uh, đầu trận là 3 thì anh em chúng ta hòa kèo nhưng anh em chúng ta cũng đã uh, chiến thắng được cái kèo đấy là Bỉ hiệp 1 cũng như là có một cái kèo phụ nữa đấy là cái kèo góc tài góc 9 anh em. Thì anh em chúng ta cũng đã bú được uh, gần hết tất cả các mã kèo mà mình đã đẩy lên cho anh em rồi chúng ta chỉ có hòa mỗi cái kèo đấy là cái kèo tài ba trái hòa của bỉ và xứ Wales thôi anh em nhé uh, ờ, tiếp tục uh, ngày à, dạng sáng ngày mai sẽ là trận đấu đây, anh và ý anh em trận đấu rất tâm điểm À, trận đấu này thì sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ 45 à, dạng sáng ngày mai và trên sân nhà của Ý anh em nhé. À, ở cái trận à, đấu à, lượt đi thì cả Anh cũng như Ý đều hòa nhau với tỷ số là không đều. Cũng như là trên cái bảng xếp hạng hiện tại thì à, có một cái nghịch lý trong cái bảng đấu này khi mà Hungary đội bóng được đánh giá yếu nhất thì lại đang là đội bóng xếp đầu bảng xếp hạng anh em và xếp lần lượt những cái vị trí tiếp theo đấy là Đức, Ý và Anh. Đấy. À, điểm qua một chút về kèo hiện tại thì kèo Ý và Anh đang là kèo đồng banh anh em nhé kèo đồng banh à, hiện tại thì ờ, trên dưới tổng à, bàn thắng cả trận nó đang nằm ở mức đấy là 2.25 à, một mức kèo mình nghĩ rằng là cũng khá là hợp lý trong cái thời điểm nhân này để anh em chúng ta có thể à, chơi với cái kèo 2.25 đúng không Đó. À, và tiếp đến đấy là thẻ thẻ là 3.5 cũng như là cái kèo à, góc cả trận đang là 8.5 anh em. À, điểm qua một chút về cái đội hình lực lượng của Italia. Italia thì trận đấu này họ sẽ tiếp đón đội tuyển Anh với cái sơ đồ chiến thuật đấy là 4-3-3. À, tuy nhiên thì à, đội tuyển Ý đang thiếu vắng những cầu thủ à, khá là quan trọng trong đội hình. Đấy là Pellegrini này, à, rồi là Verratti. Đấy và còn một vị trí nữa đấy là Jorginho thì mình cũng không thấy xuất hiện ở trong đội hình chính ngay từ đầu. Đó. À, bộ ba tấn công của Ý trong cái trận đấu này sẽ là Nonto, Immobile này, uh, à, Giffo. À, bộ uh, ba hàng tiền vệ sẽ là Barella, uh, à, Kittente và Tonali. Còn uh, ở dưới hàng phòng ngự sẽ là Lorenzo, uh, Patoni, Mancini và Calaria Thủ môn của họ thì vẫn sẽ là thủ môn số 1, ờ, à, hiện tại là thủ môn đắt giá nhất thế giới Domaruma. Còn về phía của đội tuyển à, à, Anh đi làm khách trên sân của Ý thì à, đội tuyển Anh chơi với sơ đồ tiếng thuật đấy là 4-2-3-1. À, với trung phong cắm là Harry Kane. Bộ ba hỗ trợ tấn công cho Anh sẽ là Phil Foden, à, Mason Mount và Sterling. À, trung tâm hàng tiền vệ sẽ là Jude Bellingham và Dylan Rice. Và hàng phòng ngự hàng phòng ngự tổ đội tuyển Anh sẽ là Rich James này à, Tomori Harry Maguire và và Trippier à, thủ môn của họ trong trận đấu này thì đang là Ram Snail một thủ môn dự bị à, không phải là Jadon Pickford anh em à, mình cũng không thấy có sự xuất hiện của Henderson nữa à, Tuy nhiên thì ờ, thủ môn của đội tuyển Anh cũng có ờ, thời điểm gần đây thì cũng có khá là nhiều những ờ, thủ môn chất lượng. trận đấu này thì đội tuyển Anh sẽ thiếu vắng đấy là John Stone cũng như là Jordan Bigford do tấn thương. xét về đội hình cũng như là cái mục tiêu trong cái trận đấu này của cả hai đội bóng thì nói trắng ra thì ý thì họ chắc chắn rằng sẽ có tập trung trong cái giải đấu này vì đây sẽ là cái giải đấu quốc tế uh, duy nhất mà họ được tham dự uh, trong cái năm nay anh em uh, World Cup thì họ đã bị loại ngay từ vòng bảng rồi còn đối với Anh thì lại khác uh, đây sẽ là một bước chạy đà cho Anh để có thể uh, tiến đến cũng như là uh, sẽ có một phong độ ổn định nhất có thể khi uh, tham gia cái giải đấu lớn nhất hành tinh World Cup 2022 vào tháng 11 cuối năm nay anh em nhé. À, với cái kèo Đông Banh với kèo đồng banh hiện tại ờ, thì mình sẽ nghiêng về Ý nhiều hơn so với Anh. Mặc dù thì Anh được đánh giá là cao hơn trong ờ, cái trận đấu này anh em nhé. À, ờ, tuy nhiên thì Anh luôn luôn là một đội bóng mà họ tham gia ở tất cả các giải đấu nào thì họ đều được đánh giá cao hơn vì sao? Vì họ có một cái giải đấu hấp dẫn cũng như là có một giải đấu cạnh tranh nhất hành tinh, đấy là ngoại ngành. Và đội tuyển Anh thì tất nhiên rồi, ờ, hầu hết tất cả các cầu thủ của đội tuyển Anh thì đều đang tham dự ngoại ngành anh em. À, đây là cái điểm mấu chốt mà à, tất cả mọi chuyên gia bóng đá đều à, đánh giá rằng đội tuyển Anh luôn luôn là một đội bóng có tiềm năng. Tuy nhiên à, nói về à, tiềm năng là một chuyện còn à, cái việc mà cầu thủ thi đấu như thế nào và phong độ cầu thủ như thế nào thì lại là một chuyện khác anh em nhé thì trận đấu này nếu như anh em mà đồng máu theo mình thì anh em có thể đi với mình cái kèo đấy là ý đồng banh đấy ý đồng banh em nhá và một cái kèo nữa đây là cái kèo tài thẻ tài thẻ 3.5 anh em cả trận anh em à, đây sẽ là hai cái mã kèo mình sẽ chốt cho anh em ở trên kênh nhá và mình nhắc lại luôn đấy là đây chỉ là cái kèo tham khảo thôi còn anh em muốn những cái kèo ăn chặt cũng như là muốn uh, có thể kiếm được lợi nhuận từ ờ, đầu tư bóng đá thì anh em cứ trực tiếp liên hệ với mình qua Zalo cũng như là Telegram mình sẽ hỗ trợ cho anh em những cách để anh em chúng ta có thể ờ, ờ, kiếm được lợi nhuận hàng ngày và nếu như anh em muốn tham gia vào nhóm của mình thì tất nhiên rồi sẽ có điều kiện để anh em tham gia vào nhóm tuy nhiên thì cái lợi ích của anh em được tham gia vào nhóm như nào anh em sẽ được nhận những cái tiếp kèo miễn phí vào nhóm của mình thì không có mất phí phủng gì anh em nhé